thấy ờ, cũng có người ờ, họ không câu cá ở đây cá không anh cái này cá rô hả ta cá này. vậy là trên con đường này mình cũng đi ngang qua thường xuyên mình thấy à, cảnh rất là đẹp muốn à, review và quay cho mọi người cùng xem cùng xem hết video của mình nha mùa này cũng là mùa trái à, cái cam đây là thuộc gọi là cam à, cam đường không mọi người à, tôi sẽ đưa mọi người cùng theo chân của hương nha sẽ khám phá thật nhiều, nhiều nơi đẹp hơn nữa 嗯。 jadi tinggi Mana kadro kan tak? Rồi, xin chào mọi người nha mọi người nha đây nó, đây là khu bầu trắng khu, khu du lịch đường đi mũi né khu tỉnh Bình Thuận nha mọi người trên ờ, con đường này rất là đẹp bào này thì ờ, là bào ong ừ. này thì nước ờ, nói chung là quanh năm nha mọi người dạ, bào này thì dạ không được đẹp lắm tại mình đâu vô khu du lịch gì đâu mình ngồi mà đi đi hồ á chị có chụp được hồ mình đi thì Trên ăn. cũng chuẩn bị một số đồ ăn nè à, với gia đình này bánh mì ừ. à. cũng ờ, trong gia đình không ừ, kim chi à, kim chi rồi xí nữa gửi hình đó coi gấp la <laughs> đây là thành viên trong gia đình mình à. chụp ăn đi con, qua ăn đi, vừa coi vừa ăn đi đấy. vừa chụp đây nè. Kìa, nó ăn đi con, để nó bụng con Đây vừa ăn vừa coi, vừa chơi vừa coi. cô ba làm ăn đi cô ba cho mượn điện thoại coi. Cho cô ba làm xuống con. Cảnh ờ, quá tuyệt vời luôn mọi người. Thực sự là thiên nhiên ban tặng.

cảnh ờ, quá tuyệt vời luôn mọi người thật sự là thiên nhiên ban tặng những điều ờ, thật sự là không không tả được ừ. rất đẹp. quay mà nữa.